các bạn đến các video của điện máy Cường lên thì uh, hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị các bạn sản phẩm uh, máy quạt lông gà lông vịt đấy thì uh, cũng như là nhu cầu đang tăng cao trong dịp Tết này thì uh, cái nhu cầu mà vặt lông gà lông vịt thuê thì nó càng ngày càng tăng cao đấy thì uh, để mang cái giải pháp này tốt cho bà con thì uh, tiết kiệm thời gian với là mình có thể tăng cái năng suất với là thu nhập của cái dịp gần Tết này thì uh, tôi sẽ mang đến sản phẩm máy vặt lông gà lông vịt đấy thì tổng thể đây tổng thể con máy bên chúng tôi mái toàn bộ là bằng inox hết đấy ngay cả thân vỏ với là đế chân toàn bộ đều bằng inox đấy thì thứ nhất là inox thì là nó tiếp xúc với nước nhiều thì nó sẽ không bị uh, gọi là ăn mòn với lại là đạt cái độ bền cao đấy đậm chắc độ đậm chắc của nó đấy thì theo như chúng tôi thì ờ, tức là cái gì cần tết này thì ờ, sẽ hỗ trợ bà con hỗ trợ bà con về cái giá về cái sản phẩm này đấy thì ờ, bình thường nó là 7 triệu 8 nhưng có thể là chúng tôi sẽ hạ giá xuống để gọi là hỗ trợ bà con cái dịp Tết này thì uh, những cái cơ sở sản xuất sẽ cố gắng để sắm một con như thế này đầu tư dịp Tết để mà bà con vặt năm ngàn lông vịt nó tiện hơn tiết kiệm thời gian đấy thì là nếu như đấy thì bà con có nhu cầu thì, thì, thì, thì đấy thì liên hệ bên chúng tôi đây thì đây ờ, quay sát đây là có cái ờ, gọi là núm cao su tự nhiên đây này vô cùng là là, là, là, là, là, là dẻo vô cùng là mềm đấy thì cái núm cao su như thế này thì nó sẽ đảm bảo cái việc mà vặt lông gà lông vịt nó không bị gái xương mà cũng không bị uh, trầy da đấy mối trên mối núm cao su là đều có khắc chữ bên công ty của chúng tôi đấy thì bà con mua máy bên chúng tôi thì cứ kiểm tra đấy ký thứ nhất là cái núm cao su này thì nó phải đúng của công ty nó có khắc chữ với lại là trên chỗ thân máy nó cũng có dập nổi đấy dập nổi chữ công ty đấy thì quan trọng mua cái hàng cái hàng làm sao bà con mua cái hàng máy bằng lông ngắn lông vịt bây giờ thì nó có quá là nhiều hàng trên trên thị trường thì cái nào nó gọi là đảm bảo cho bà con nhất đấy thì riêng về chất lượng bên chúng tôi thì tôi có thể đảm bảo với bà con đấy vận chuyển đến tận nhà kiểm tra đúng như vậy thì mới giao tiền đến bên vận chuyển còn về con máy vặt lông gà đông việt chúng tôi thì hoạt động như thế nào đấy thì tức là đây nó có một cái đường mà để uh, ờ, dẫn nước vào đấy cái đường này riêng cái đường này bọn tôi cũng có làm ren rồi thì bà con chỉ cần ừ, một là có thể mình gắn cái ống mềm vào cũng được còn không thì mình vặn vặn hẳn một cái ờ, ống cứng vào đây cũng được đấy thì mình có thể cố định ngay tại đây luôn đấy thì nước sẽ được dẫn vào đây và truyền vào các chỗ ờ, xung quanh ờ, miệng này thì đấy thì tức là nó sẽ xả lông tự động luôn đấy thì nó tiện là như vậy với lại là thứ hai là là là đây đây là cái bàn quay của nó này đấy cái này là như, nó như thế nào thì bọn tôi đã thiết kế nó gọi là nó đảm bảo cái độ gọi là máy nó nó, nó đều nó không rung lắc bố trí những cái núm cao su này cũng có tính toán cả đấy với lại là có ba cái núm cao su ngược đây này đây bà con nhìn kỹ vào ba cái núm cao su ngược này nó là để quét cái lông gà lông vịt đấy quét cái lông gà lông vịt là để ra ngay cái chỗ mà xả lông đây xả lông ngay dưới đây đây cái chỗ xả lông này đây bà con nhìn kỹ vào đây này có các cái đường keo này đấy, những cái đường keo này đấy thì nó là như thế nào nó là để ngăn cái nước đó nó nó nó gọi nó nó chảy vào cái động cơ đấy toàn bộ là nó phải an toàn cho cái động cơ đấy thì bà con yên tâm dùng máy bên chúng tôi còn đây này các cái đường keo này này đấy riêng những con máy Trung Quốc là không bao giờ có những cái đường keo này cả đấy những cái mối hàn đường keo này đấy làm cực kỳ là tỉ mỉ đấy thì quan trọng mua cái máy thì mình phải đảm bảo được cái chất lượng của nó đấy với toàn bộ bốn cái chân này thì cực kỳ vững với lại là ờ, đầu mỗi mỗi đầu chân đều có những cái ờ, cái, cái bọc cao su để thứ nhất là mình có thể gọi là để xuống sàn thì nó không di chuyển gì cả đấy con máy này nó cũng phải 60 60 kg gì đấy 60 60 kg đấy riêng độ nặng của nó thì cũng đảm bảo được cái việc mà sử dụng máy thì nó đầm hơn rồi đấy à, con máy vặt lâm gạt lâm bình này thì uh, được thiết kế này các uh, kế cận này đều được mài được cấp khúc để đảm bảo khi bà con sử dụng là nó không bị ờ, gọi là xước tay hay là đều bị ờ, chảy máu gì cả đấy toàn bộ chỗ này này từ chỗ cầm với các thứ là nó đều bị hết đấy với lại là con máy ờ, vạn đông ngàn ống vịt này nó sử dụng dây cu loa đôi đấy dây cu loa đôi thì thứ nhất là nó đảm bảo được cái độ bền của dây cu loa đấy thì mình không thể không phải thay thường xuyên với lại là nó đảm bảo được cái gọi là cái công suất từ motor dần đến cái bánh đà và quay cái mâm này thì nó sẽ đảm bảo đấy tiết kiệm điện với là tiết kiệm công suất công suất cho bà con đấy thì là cái này là cái lồng 60 đây cái này chính xác là cái lồng 60 đấy lồng 60 đấy thì bên tôi có cả cái lồng 550 hoặc là cái à, cái lồng 55 5550 thì thực ra bây giờ nó cũng ít rồi tại vì là thứ nhất là công suất nó không đủ thì là cái lồng 55 với là cái lồng 70 80 120 70 80 120 là để vặt là lông chó lông dê lông chó lông dê hoặc là lông cừu các thứ đấy thì là cái lông cần cái lông to với cái lông cao su nó cũng khác đấy thì đây là cái máy vặt lông gắn lông vịt đấy thì con này thì uh, nó có thể vặt được uh, một lúc uh, ờ, 4 đến 5 con một mẻ đấy đó là đối với uh, đối với vịt còn đối với gà thì chắc là khoảng độ 6 đến 7 con còn nếu như gà lớn thì chắc là cũng bằng vịt thôi nó khoảng độ 4 đến 5 con gì đấy một mẹ thì bà con lưu ý khi mà mình gà vịt ấy, thì mình sẽ nhúng qua nước thì nó khoảng độ 60 ờ, độ thôi có thể là 60 hoặc là 60 đến 70 độ đấy tùy theo mình vặt bao nhiêu con với tốc độ vòng quay như thế nào thì cái đấy mình về mình dùng thời gian mình có thể điều chỉnh được đấy thì quan trọng là mua về thì bà con phải dùng thời gian đấy về để mình điều chỉnh đúng cái độ ờ, gọi là nhúng cho gà vịt ấy thì nó sẽ ra cái sản phẩm nó hoàn hảo hơn đấy thì là một con thì mình vào bỏ vào lồng thì nó chắc là khoảng độ 40 ờ, đến 50 giây là xong một mẻ đấy là như thế thì riêng con lòng 60 này thì một ngày bà con có thể bắt được khoảng độ 3 ờ, đến 400 con 500 con cũng được đấy thì tùy theo nhu cầu bà con sử dụng thôi đấy thì nó rất rất, rất, rất chi là mau đấy thì ờ, cái việc mà để ờ, đáp ứng được cái dịp mà dịp tết mà bà con vặt luôn cả lông vịt nhiều thì cái máy nó nó là hoàn hảo đấy thì máy thì chạy motor 1,5 tí của toàn phát con này là chạy 1,5 tí còn con lồng uh, 55 thì nó là một 1,1 đấy riêng sản phẩm bên chúng tôi riêng cái phần cái phần inox này này với là cái motor thì sẽ được bảo hành 12 tháng còn những cái núm cao su này thì là bảo hành 6 tháng đấy thì bà con yên tâm đấy không ai bảo không ai ở cơ sở nào bảo hành cái núm cao su này cho bà con cả đấy thì riêng chúng tôi thì đảm bảo được cái chất lượng của nó nên là tôi bảo hành cho bà con 6 tháng đấy 6 tháng về cái núm cao su này đấy rồi ok đấy thì uh, sau đây tôi sẽ cắm thử ờ, máy cho bà con cùng uh, cùng xem cái hoạt động của nó với là cái độ êm ái cũng như là cái độ rung lắc của máy đấy thì máy quay rất êm đấy, nó quay rất đều đấy, nó đảm bảo được là, là nó sẽ vặt uh, con gà nó con vịt nó hoàn hảo hơn đấy. motor này là motor quay chậm nhá đấy tại sao lại dùng cái motor quay chậm bởi vì là thứ nhất là motor quay chậm thì ờ, nó sẽ không bị uh, uh, quá mau thì nó sẽ làm con gà nó bị uh, chảy ra với cái xương đấy rồi ok đấy thì uh, đấy đấy là sau khi quay sau khi đã dừng rồi mà nó vẫn quay này đấy thì cực kỳ cái trục nó cực kỳ bon đấy thì ngay bên đây thì có cái một cái vít để điều chỉnh cái gọi là đồ uh, độ độ căng của dây cu loa thứ nhất là mình có thể vặt một con một con hoặc là số ít hoặc là một hai con gì đấy một mẻ thì mình nới cái ốc này ra để để thứ nhất là giảm cái vòng quay của máy với là giảm cái độ căng tăng cái độ trùng của dây cu loa còn nếu như mình vặt nhiều con thì mình cứ tăng cái ốc này lên đấy đây là cái thiết kế cực kỳ là là là là là, là, là ấy là cần đấy thì nó có thể tăng giảm đảm bảo được cái ờ, gọi là cái sản phẩm này mình ra cái máy ờ, con con gà con vịt nó hoàn hảo hơn đấy rồi ok đấy thì uh, bà con có nhu cầu ờ, mua máy và lông gà lông vịt à, lông chó lông dê đấy để phục vụ dịp uh, sắp tới đấy thì uh, vui lòng liên hệ bên uh, điện máy cường lên địa chỉ 923 giải phóng hoàng mai hà nội hoặc qua số điện thoại uh, chúng tôi để ở dưới góc màn hình đây đấy thì uh, bà con liên hệ để được uh, báo cái giá tốt nhất với lại là các các cái chi phí vận chuyển là bằng bên bọn tôi có thể hỗ trợ được đấy bên cái phần đấy thì có thể hỗ trợ bà con với lại là khi mua máy thì uh, sẽ được tặng thêm uh, 20 cái nút cao su đấy đây hai bên mình cao su theo máy đấy thì nó như thế này đấy thì bà con ờ, trong quá trình sử dụng lâu dài mà có thể là 10 tháng 11 tháng gì đấy mà nó có bị hỏng cái nào thì bà con có thể trực tiếp thay thế luôn quá trình thay thế thì nó cũng đơn giản thôi mình chỉ cần ờ, lấy dao hoặc là cái gì đấy thì dao đấy, thì mình ờ, cắt cái đế to này đấy mình cắt ngang đây rồi rút thẳng ra rút cái núi cao su mới vào là ok thôi đấy thì nó tiện như vậy đấy thì ok đấy thì ờ, chân thành cảm ơn bà con đã theo dõi video của chúng tôi nhấn nút đăng ký để ờ, xem những ờ, video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại đấy máy phát công gần ổn Bình.